Oh. Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thần thông trên cung trời đao lợi phẩm thứ nhất Một Phật hiện thần thông ta nghe như thế này Một thọ nọ tại cung trời đao lợi Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp Lúc đó bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương Đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ly có thể ở trong đời ác ngũ trược Mà hiện sức đại trí và thần thông chẳng thể nghĩ bàn Để điều phục chúng sinh cam cường Làm cho lòng chúng đó rõ pháp phổ pháp vui Khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn Bây giờ Đức Như Nai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ vầng mây sáng rỡ đại từ bi vầng mây sáng rỡ đại à, trí huệ vầng mây sáng rỡ đại bát nhã vầng mây sáng rỡ đại à, tam muội vầng mây sáng rỡ đại à, kết tường vầng mây sáng rỡ đại phước đức vầng mây sáng rỡ đại công đức vầng mây sáng rỡ đại à, quy y vầng mây sáng rỡ đại thám thán đức phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng phi diệu như là tiếng bố thí độ tiếng trì giới độ tiếng nhẫn nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thiền định độ tiếng bát nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xả tiếng giải thoát tiếng phô lậu tiếng trí huệ tiếng sư tử tiếng sư tử hống tiếng mây sấm tiếng mây sấm lớn hai trời rồng hội họp khi đức phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong thời có vô lượng hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đao lợi như là trời tứ thiên vương trời đao lợi trời tu diện ma trời đâu xuất đà trời đoá lạc trời tha hóa tự tại trời phạm chúng trời phạm trụ trời đại phạm trời thiểm quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiểm tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh trời phước sinh trời phước ái trời quảng quả trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quả thiệt trời vô tưởng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắc cứu cánh trời ma hê thủ la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần lại có những vị thần ở cõi ta bà và cõi nước phương khác biển thần sông thần ăn uống thần cây cỏ các vị cỏ lại có các cũng đến hội họp lại có những vị ờ, lại có những lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bà và cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương đạm viết quỷ vương đạm tinh khí quỷ vương đạm thai loãng quỷ vương hành bệnh quỷ vương nhất độc quỷ vương từ tâm quỷ vương phước lợi quỷ vương đại ái kính quỷ vương các quỷ vương như thế đều đến hội họp ba đức phật phát khởi bây giờ đức thích ca mâu ni phật bảo ngài văn thủ sư lợi pháp vương từ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư Phật ờ, ông xem coi tất cả ờ, trời ông xem coi tất cả ờ, chư Phật trời rồng quỷ thần ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đau lợi như thế ông có biết số bao nhiêu chăng là văn thù bảo đức Phật rằng cảnh đức thế tôn nếu dùng thần lực của con để tính đến trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu đức Phật bảo ngài văn thù sư nội rằng đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết số thánh phàm này của ngài địa tạng bồ tát từ thuở kiếp nâu xa ra đã độ đương độ chưa độ đã thành tựu thành tựu chưa thành tựu Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng, từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đẳng chứ vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó thời tiên nhận liền còn hàng tiểu quả thanh vân trời rồng tám bộ chúng và những chúng sinh. Trong đời sau giấu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán cứ mong Đức Thế Tôn. Nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, đặc biệt gì mà được thành tựu sự không thể nghĩ bán như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, Ví như bao nhiêu cỏ cây lùn rừng núa mè che lau đá lúa bụi bặm trong cõi tam thiên tam thiên đại thiên cứ một vật là một sông hằng rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng một hạt cát nằm một cõi nước rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc nào địa tạng bồ tát chứng quả vị thật địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên hướng là những thuở ngày địa tạng bồ tát còn ở bậc thanh văn và bích chi phật lại văn thú sư lợi oai thần thiện nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được Về đời sau có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh tự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Hoặc khen khen ngờ khen ngợi, chiêm ngưỡng vái lạy, ờ, nạy, nhờ nạy niệm danh hiệu chắp tay ờ, vái lại chiêm ngưỡng ờ, niệm danh hiệu hoặc cúng dường những đến niệm danh hiệu cúng dường nhiễm đến niệm danh hiệu ừ, tô vẽ đắp vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời đao lợi vĩnh viễn chẳng còn bị sao đọa vào chốn ác đạo muốn chuyển giảng cùng pháp nghĩa ăn thủ sư lợi trải qua bất khả kiếp lâu xa về kiếp trước à, tiền thân của ngài địa tạng bồ tát nằm một vị trưởng giả tử lúc đó trong đời có đức phật hiệu là giác hoa định tự tại vương như lai đức phật đấy ừ, đức phật đó thọ ừ, giác hoa định bốn trưởng giả từ phát nguyện này văn thù sư nội nội trải qua bất khả thuyết kiếp nâu xa về trước tiến thân của ngài địa tạng bồ tát là một vị trưởng giả tử lúc đó trong đời có đức phật hiệu là sư tử phấn tấn cụ túc vận hạnh như lai trưởng giả tử thấy đức phật tướng mạo tốt đẹp nhìn trước trang nghiêm mới đạch hỏi đức phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế khi ấy đức sư tử phấn tấn cũng tu phận hạnh bán hạnh như nay và trưởng giả tử rằng muốn chúng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ Mày văn thủ sư nội trưởng giả tướng nghe xong liền phát nguyện rằng tôi nguyện từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau. Tôi về những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả từ tự thân tôi mấy chúng thành Phật đạo bởi ở trước Đức Phật Sư tự Phấn tấn cũng túc phạm hạnh như nay Ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn đức vô số kiếp mà ngài vẫn còn làm vị bồ tát lâm bà la môn nữ cứu mẹ lại thuộc bất khả tư nghị vô số kiếp về trước lúc đó có đức phật ờ, ra đến đức phật hiệu là giác hoa định tự tại vương như lai đức phật đó thọ đến bốn đức phật đó thọ đến bốn trăm nghìn muôn đức vô số kiếp trong thời tượng pháp có một người con gái dòng bà la môn người này nhiều đời chứa phước sâu dày mọi người đều kính nể khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ bà mẹ của người thường mê tín tà đạo khinh trên ngôi tam bảo thụ ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sinh chính kiến nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn sao đọa vào vô giáo địa ngục lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả niệm à, chắc phải theo vào nghiệp quấy mà sinh vào đường ác Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ đức giác hoa định tự tại vương như nai trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đức uh, phật giác hoa định tự tại vương như nai đắp theo oai dung đủ cách tôn nghiêm thánh nữ chiêm bái tượng của đức phật lại càng thêm lòng kính ngưỡng tự nghĩ thầm rằng đức phật là đức đại giác đủ tất cả trí huệ nếu đức phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất tôi đến đặt quả phật chắc thế là cũng rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ trong nhìn tượng như nai mà lòng quyến luyến mãi bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo thánh nữ rằng thánh nữ đương khóc kia thôi đừng có bi ai quá lắm nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng đức thần nào đó mà giải bớt nòng số lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chỗ nào trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là đức phật có thứ giác hoa định phụ tạng vương như lai mà ngươi đương chiêm bái đó thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống tay chân mình mẩy đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bày bạch cùng trên hư không rằng Cú xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con Nay thân tâm của con sắp chết mất Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai bảo Thánh Nữ rằng cúng dường xong Ngươi mau mau trở về nhà ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta Thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi Lễ Phật xong thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng. Niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, lúc trong biển đó sôi sùng sục có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển chạy dạo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái, số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt lại thấy quỷ dạ xoa, hình thù lạ lùng hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn dướng gươm, lùa những người tội gần thú dữ rồi quỷ lại chụp bắt người tội túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám đến đâu khi ấy thánh nữ nhớ lương sức niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị quý vương tên là vô độc đến cúi đầu nghinh tiếp hỏi thánh nữ rằng hay thay bồ tát ngài có chuyên sự gì mà đến chỗ này gì đến chỗ này quý này thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chỗ nào quý vương vô độc đáp rằng đây là phía tây đây là phía tây núi đại thiết vi phía ờ, phía đây là phía tây núi đại thiết vi thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi thiết vi có địa ngục chuyện đó có thiệt như thế chăng Vô độc đáp rằng thiệt có địa ngục thánh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó Vô độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra ắt không thể nào đến đó được thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng với các thú dữ Vô độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho lúc sống kẻ đó lại không nào làm được nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà tự phải lội qua biển này cách biển này mới môn do tuần về phía đông lại có một cái biển nữa sự thống khổ trong đó càng trội hơn đó là trộn hơn thành trội hơn đồng gọi là biển nghiệp ờ, thánh nữ lại hỏi ờ, địa ngục ở ờ, địa ngục địa ngục ở đâu cô lập đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số uh, nghìn muôn đều nhiều đến số nghìn muôn hiện một lớn thời có 18 chỗ bậc kế đó có 500 chỗ đủ thông, đủ không đường sự khổ sở bậc kế nữa lại có đến nghìn trăm cũng đầy không đường sự thống khổ thánh nữ lại hỏi tuyên cố vì sao à, thánh nữ lại hỏi thân mẫu của tôi thánh nữ lại hỏi ừ, thánh nữ lại hỏi thân mẫu của tôi mới khuất gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chỗ nào quỷ vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của bồ, ừ, bồ tát khi còn sống quên làm những nghiệp gì thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi ừ, mê tín tà đạo hoặc có lúc tạm thời mê tín tà đạo ờ, thường mê tín tà đạo có lúc tạm thời không tin chánh pháp xong rồi chẳng kính ờ, dầu có thông bao lâu mà chưa rõ đoạn lạc vào đâu ờ, vô độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi cô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa tội lũ duyệt đến nợ được sinh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi nghe ha ha ha